chúng ta ngoảnh nhìn lại cuộc đời này giống như là một giấc mộng được mất bại thành bỗng chốc quá hư không đời người ngắn ngủi vô thường lắm quý vị thấy đó rồi mà lại mất đó trăm năm trong cõi người ta giựt mình ngó lại như là chim bao ngậm ngùi kẻ trước người sau tấm thân huyễn giả dạ có nào bền lâu hôm nay giác ngộ hồi đầu nhất tâm niệm phật bắt cầu về quê thưa quý vị chúng ta khẳng định một điều ai sanh ra có mặt trên cuộc đời này rồi cũng phải chết đi chặng đường cuối cùng mà tất cả chúng ta ai cũng phải đi qua đó là cửa tử nhưng lúc còn sống sức khỏe còn đầy đủ có một số người họ cứ nghĩ rằng mình sống hoài sống mãi ở trên thế gian và còn có lúc nói rằng ôi hơi đông mà lo Sống ta cứ tùy thuận việc đời Chết ta y nghĩ nào khơi sự buồn Rồi danh lợi tình ăn ngủ năm dục cứ buông lung Họ còn bảo chết là hết Không có gì phải đáng sợ Thưa quý vị Dẫu biết rằng chết là hết một đời Nhưng không phải là chấm dứt nha quý vị Bởi lẽ chết chẳng khác nào như bỏ cái áo cũ để mặc lại cái áo mới bỏ ngôi nhà cũ để đi đến ngôi nhà mới để ở nếu chúng ta bỏ cái thân người này mà đổi lấy cái thân kim cang bất hoại do hoa sen hóa xanh ở tây phương cực lạc thì còn gì bằng nữa quý vị nhưng rất đáng sợ bỏ cái thân người mà đổi lấy cái thân phải mang lông đội sừng thì đó là một điều đáng tiếc để đời sống hiện tại chúng ta hạnh phúc an vui ngày nhắm mắt xuôi tay giả biệt cuộc đời ta có hành trang trở lại cố hương hôm nay nơi đạo tràng khóa tu phật thất tại chùa bổ quang con xin mạng phép mượn đề tài hành trang trở lại cố hương làm món quà phật pháp kính chia sẻ cùng toàn thể quý vị trước tiên chúng ta đặt câu hỏi ở đây cố hương là quê hương của mình đó ở đâu vậy quý vị có nhiều người họ cứ nghĩ rằng ta bà này cái cõi đời này là nơi mà chúng ta gửi thân nhưng xin thưa quý vị Nơi ta bà chỉ là nơi ta gửi thân sinh tử Cao lắm chỉ có một trăm năm Còn cực lạc mới là gia quê Chốn an mạng, niết bàn, muôn thọ Xin tất cả hãy nên ghi nhớ Sống trên đời có được bao lâu Mới xuân xanh thoáng chốc đã bạc đầu Rồi lại đến quan khâu một nắm Cuộc trần thế ta hãy nên suy gẫm tấm thân này do ngủ ấm duyên sinh bởi do nơi nhiễm trước vọng tình nên cảm thọ thân hình nam nữ sống với kiếp phù du lữ thứ thể có sinh có tử lẽ thường khi mãn duyên ta phải trở lại cố hương nương phật hiệu tây phương hẳn lối chớ vương vấn tình tiền muôn mối mà sáu đường rắc rối chuyển xoay cõi ta bà đau khổ lắm thay về cực lạc ngồi đài sen báo đừng lưu luyến cửa nhà con cháu vì muôn sự điều bỏ ráo mà đi tấm thân này còn chẳng xá chi hơi thở dứt đời thì cũng dứt sinh già tử làng hơi chỉ một tấc Bận lòng chi được mất buộc ràng Xả trần tâm để thần thức nhẹ nhàng Rời quán trọ trần gian ta buông gánh Hân trước sau gì cũng mất Nhưng ta đừng sợ Vì ta vẫn còn chân tánh Giờ phút này hãy nương ánh từ quan Dốc một lòng thẳng hướng lạc ban Câu Phật hiệu rõ ràng miên mật xin tất cả hãy phát lòng chân thật niệm a di đà phật thiết tha hãy mau mau cất bước liên tòa đường sinh tử ta thoát qua cơn mộng giờ phút này huynh đệ chúng ta hãy cùng hướng vọng để phụng thỉnh từ tôn phóng bạch hào tiếp dẫn cho chúng con tây cảnh được vào khuyên tất cả cùng nhau mau niệm phật cõi đời này giả tạm vô thường lắm quý vị hồi à, bữa mùng 2 tức là bữa nay 13 đó bữa mùng 2 sáng con đi giảng kê con qua bên à, phòng thăm bà cụ của con là lúc đó bà còn khỏe cái con đi giảng xong 10 giờ 10 giờ con về bữa đó không biết sao nữa con nóng ruột trong người giảng có thường thường con giảng một tiếng rưỡi rồi bữa đó con giảng có một tiếng 10 phút à, từ bên Sa Đéc con đi về về thì thấy bà ngồi bà ngồi mà cứ a à, di đà phật mà bà mệt mà mệt rồi thế con mới vô con mới thăm cái bà nói mệt quá à tôi không có đi bệnh viện đâu đừng đưa tôi đi nha để nhà tôi niệm phật và dạ, con mới nói vậy thôi ngồi niệm phật mà thấy bà bức bách lắm bức bách là mệt đó ngồi không được nằm không được mà ngồi thì cứ thở thở kéo tò te tò te nó lên hang xuyển cái con mới định để bà ở nhà để cho bà niệm phật theo cái tâm nguyện của bà rồi ở trong chùa quý sư cô mình nó có nhiều sư cô cũng làm bên y tá cái quý sư cô do vô đo huyết áp rồi đo nhịp tim cái quý sư cô nói bà ngoại huyết áp tốt lắm huyết áp 10, 11 thì được rồi rồi nhịp tim vậy cũng tốt lắm rồi nhịp tim 80, 90 thì nói tốt lắm chỉ có một cái hang xuyển nó lên nó kéo tò te tò te bà ngoại mệt thôi thôi để chở bà ngoại vô cái bệnh viện à, gần đây nè à, để à, bệnh viện huyện đó là để thổi thuốc để cho bà xuống cái hang suyễn đừng có kéo vậy nữa bà mệt cái con mới nói thôi để con đưa vô bệnh viện để cho bác sĩ người ta thổi thuốc rồi khỏe rồi đi về không có nằm cái bà nghe nói vậy bà nói rồi đưa tôi về chứ đừng có cho ở trong bệnh viện để ở chùa niệm phật rồi sau đưa vô có mấy tiếng đồng hồ sau là bà mất đó quý phật rồi thấy đó rồi mật rồi mất đó lúc mà tụi con vô nha lúc khoảng 9 giờ 9 giờ tối con còn ở trong bệnh viện thì bà còn ngồi đó con như bước vô bà, con thăm bà cái bà nói chắc qua không khỏi quá cô ơi mệt lắm chắc qua không khỏi quá thì con ra con hỏi bác sĩ bác sĩ mới nói à, bệnh của bà không phải là hen suyễn mà bệnh của bà là cái tim của bà to nó chèn cho nên nó làm mệt vậy đó cũng hơi nặng chứ không phải là nhẹ đâu nha cô ừ, nhưng mà bà ngồi trong phòng hồi sức đó, bà ngồi bà không có nằm được bà ngồi mà bà cứ a di đà phật niệm lớn dữ lắm cái bác sĩ mới kêu vô nói cô ơi cô cô đừng cho đừng bắt bà niệm lớn như vậy bà giờ đang mệt dữ lắm mà để cho bà niệm lớn như vậy thì bà sẽ mệt nhiều hơn à, quý cô đừng bắt bà niệm nữa để cho bà khỏe thôi cái con thì sợ giây phút cuối cùng mà mất đi chánh niệm cái con mới kê vô lỗ tai bà hơi lãng tai con mới kê vô lỗ tai con nói ngoại ngoại nghe con nói nè thân này là giả không có cái không có cái gì thật hết trơn chứ sao sớm muộn thân này cũng phải trả về cho đất nước gió lửa đừng sợ theo Phật mà về Tây Phương cực lạc mới sống cảnh, cảnh an lành còn ở cõi đời này khổ mấy mươi năm cái xe này nó cũ rít hết rồi bỏ nó đi Phật đến giờ nào ngoại theo Phật đi giờ đó đừng luyến tiếc thân này cái bà gật đầu bà nói tôi biết rồi cứ a di đà Phật mà niệm lớn lên con nói chừng nào mệt thì niệm trong tâm chứ đừng niệm ra tiếng nữa nha bà gật đầu nhưng mà bà vẫn mệt thì càng mệt bà càng niệm lớn lên nữa rồi có chút xíu à chút xíu con quay trở về để à, thỉnh à, quý cô để cầu nguyện cho bà ngoại đó thì quay trở về mới vừa về thì ở ngay à, đối diện cái phòng của con á, là cái giảng đường thì con mới vừa chuẩn bị y áo để lên chánh điện để thỉnh quý cô à, đắp y lên để cầu nguyện cho ngoại thì con chim cú ở đâu nó bay xà ngay tối 9 giờ mấy vậy đó nó bay xà ngay cái nóc của giảng đường á mà nó kêu kêu thất thanh kêu quảng hốt luôn nó kêu rồi con biết rồi thì con cũng lúc đó con cũng bình tĩnh con con nghe kêu là con biết rồi nó kêu dữ lắm kìa mà nó kêu quảng hốt nó cứ hu hu hu hu hu nó làm lia lịa vậy đó rồi con mới lật đật con mới đắp y lên trên chánh điện con phụng thỉnh hết tất cả quý cô để cầu nguyện cho ngoại rồi con mới nguyện nguyện vừa xong nguyện đem tất cả những công đức phước lành con tu đạo nếu mà bà hết duyên rồi xin hồi hướng công đức cho bà để bà nhẹ nhàng tự tại bà ra đi đừng bức bách thân bà còn nếu còn duyên cho bà được mạnh khỏe mới vừa nguyện xong bước xuống dưới hậu tổ từ chánh điện con nguyện vừa xong lại bà lại bước xuống hậu tổ là nghe bà đi rồi là nghe bà đi rồi à, lúc này bà yếu rồi bà yếu rồi cái quý con có dặn hết quý cô ở trong bệnh viện á, là không có cho hô hấp nhân tạo không có cho cấp cứu gì nữa không có cho truyền hơi truyền ống gì nữa để cho con có khi xe sẵn rồi rồi là đưa lên xe đưa lên xe và lúc đó bà bà yếu thôi nhưng mà bác sĩ nói còn nhịp tim thì bà nói bà nói mệt mệt vậy đó thì quý cô niệm phật cái bà cũng niệm niệm theo cái bà dãy tay bà chào vậy rồi bà đi luôn dạ và ngay ngày mùng 2 lúc 10 giờ đêm mà 9 giờ rưỡi là lúc đó chim cú nó kêu nó kêu mà nó kêu quảng hốt là con nghe kêu là con biết rồi tại vì bà đang bệnh nữa nè rồi con nghe mà nó kêu thất thanh mà kêu quảng hốt như vậy là con biết rồi con lật đật con đắp y lên danh chánh điện nguyện vừa xong là bà đi luôn nhanh lắm đời người nhanh lắm với phật tử cho nên tất cả chúng ta ý thức giác ngộ sanh tử là việc lớn mà cơn vô thường đến mau chóng không biết lúc nào nó đến với mình mình đừng nghĩ rằng lúc này mình mạnh khỏe thì chắc còn lâu lắm không có đâu quý vị thấy đó rồi mất đó bữa trước nha bữa trước 7 giờ tối con đi qua cái khu công trình nội diện đang xây dựng đó qua xong đời giải quyết công việc bển rồi con đi về lúc đó quý huynh đệ đang tu trên chánh điện thì bà đang ngồi ở trong phòng bà đang lại sám hối con bước vô con thăm bà thì con thấy bà lại sám hối cho nên con chỉ nhìn thấy bà lại sám hối rồi để cho bà bà lại rồi con bước đi ra thấy bà khỏe bình thường sáng thăm bà hỏi bà ngoại ngoại có khỏe không khỏe re cô đừng lo gì hết cô đừng lo cô lo đi giảng đi lúc nào cũng nói khỏe re cô đừng có lo cô đi giảng đi không sao đâu để cho quý cô đây coi tôi được rồi cô đừng lo cô lo đi giảng đi vậy mà chút xíu về mệt có mấy tiếng đồng hồ là đi đó quý phật tử mà đi như vậy cũng còn là nhẹ đó nha còn có nhiều người như bà cụ ở dưới vĩnh long con đi xuống dưới giảng thì bà cụ này nằm 6 năm rưỡi 6 năm rưỡi nằm một chỗ mà nằm một chỗ như vậy là giống như người thực vật vậy đó hàng ngày thì đút cái ống đưa vô thực quản để đưa thức ăn nuôi nuôi cơ thể rồi cái lúc nào cũng truyền dịch vào người mấy cái tay cánh tay với lại chân của bà đâm ống đâm dây đó chích để mà truyền dịch vào nó nát bấy nó bể mặt hết trơn à mà có những lúc ban đêm á, bà tiểu tiện xong rồi nước mắt của bà chảy ra như thế này nè nước mắt bà chảy ra bởi vì bà không thể nào cử động không thể nào làm gì được cho bản thân mình nằm một chỗ như vậy mà 6 năm rưỡi luôn với phật tử mình thấy rất là tội nghiệp nhưng mà muốn chết đâu phải chết dễ dàng rồi muốn sống sống cũng không yên có nhiều khi mình nói chết không có gì đáng sợ chứ thật sự chết không có đáng đáng sợ nhưng mà sợ cái chết thì không chết mà sống thì sống không được sống không yên mà chết thì không chết được rồi có một bà cụ ở tại quận Bình Thạnh nè Bà cụ này 17 tuổi bị mù đôi mắt Rồi sau đó đến lúc tuổi già 30 năm phải nằm một chỗ làm người thực vật Mà không phải là 6 năm, 7 năm, 10 năm mà tới 30 năm như vậy Thời gian 30 năm mình đi vô thăm Từ một người mình nhìn trên bức chân dung hồi à, thập niên 50 Tuy hình trắng đen nha Thập niên 50 của bà cụ đây Mình nhìn thấy Ôi sao mà đẹp hết sức đẹp Không phải là hoa hậu cũng là á hậu nhưng mà không ngờ bước vào thăm bà rồi giống như một em bé mấy tháng tuổi nó rút lại nó ốm mà nó rút người lại còn chừng một em bé mấy tháng tuổi thôi vô nhìn thấy thảm lắm quý vị ơi mà con cháu của bà cụ nuôi cũng kỹ đó ba chục năm nguyên cái lưng của bà cụ tại vì nằm một chỗ nó thúi nó hoại tử nó bị lỡ nó thúi nó hoại tử vô một cái mình nghe tanh cái mùi chịu không nổi luôn quý vị ơi con cháu của bà cụ mới năn nỉ bác sĩ bác sĩ ơi bác sĩ bác sĩ thương mẹ con bác sĩ làm ơn chích cho mẹ con một mũi để bà đi cho ngon cho ngọt chứ để như vậy bà khổ quá đi tội nghiệp bà bác sĩ nói tôi lại mấy bà bác sĩ thì chỉ làm những việc cứu người chứ không có thể nào làm cái chuyện đó muốn ở tù hả tôi lại mấy bà đừng nghĩ những cái chuyện sai trái tội lỗi đó thì dù còn một hơi thở vẫn phải còn cứu thôi còn nước còn tát chứ đừng nói bà cụ này nằm một chỗ ba chục năm chỉ còn một cái hơi thở với nhịp tim thôi chứ bản thân bà không biết gì cả luôn quý vị đau đớn như vậy đó nhưng mà đâu phải nói chết dễ đâu có nhiều hoàn cảnh mình đi đến mình hộ niệm mình cảm thấy thân phận của một kiếp người đáng thương lắm quý vị ơi lúc mà mình còn sức khỏe còn trẻ còn sức khỏe mình nói hay nói giỏi hơn thua được mất tranh chấp đủ thứ đến lúc mà tai ương quạng quạ nó đến với mình quả báo chín mùi rồi bản thân mình phải chịu trốn đường nào cũng không khỏi đâu Đức Phật đã từng dạy dù cho bay vút lưng trời Dù cho đáy biển trốn hời được đâu Dù cho nấp dưới hang sâu Không nơi nào tránh quả sầu đã gieo Cho nên quý Phật tử muốn sống một đời sống hiện tại An vui hạnh phúc Cũng như tạo cho mình có được hành trang để trở lại cố hương Tức là muốn về Tây Phương cực lạc là nơi cố hương đích thực của mình để thoát khỏi cái kiếp sống luân hồi sinh tử của ba cõi sáu đường này đòi hỏi quý phật tử phải chuẩn bị hành trang tư lương kỹ lưỡng đây nội mà mình đi du lịch chơi thôi đi tây ninh hoặc là đi đà lạt thôi thì quý phật tử cũng phải chuẩn bị hành trang tự kỹ lưỡng cho mình trên một cuộc hành trình du lịch hai ngày ba ngày đó thì huống chi một cuộc hành trình để trở lại cố hương của mình về tây phương cực lạc quý phật tử phải chuẩn bị hành trang kỹ lưỡng nha quý vị và hành trang để trở lại cố hương đó được chuẩn bị bằng lòng tin sâu chắc xin hỏi quý phật tử quý vị có tin vào lời của đức phật thích ca mâu ni chỉ dạy không có không có quý vị có tin vào đại nguyện nhiếp thọ của đức phật a di đà không dạ, có. có luôn ha là quý vị tin vào lời chỉ dạy của đức phật thích ca mâu ni trong kinh a di đà Ngài đã giới thiệu cảnh giới Tây Phương cực lạc Thù thắng trang nghiêm, chánh báo trang nghiêm, y báo trang nghiêm Và khuyến khích chúng ta hãy phát lòng cầu sanh về đó Và phương cách để tu tập để đủ điều kiện về đó thì từ một ngày cho đến bảy ngày xưng danh hiệu Phật phải đạt đến nhất tâm bất loạn thì mới được vãng sanh đó là tinh thần của kinh A Di Đà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy cho chúng ta điều đó rồi Ngài khuyến khích chúng ta hãy cầu sanh về cảnh giới cực lạc đi Bởi vì đây là một cảnh giới thuần vui Không có các thứ khổ quý vị Nhưng gần đây có một số người Họ nói rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc đó phương tiện chỉ dạy vậy thôi Chứ cảnh giới cực lạc cũng có thiệt đâu Cũng có Đức Phật A-di-đà gì cả Thôi đừng niệm danh Ngài đừng cầu về đó nếu chúng ta không đầy đủ lòng tin thì không có đủ tư cách không có đủ hành trang tư lương để vãng sanh được đâu quý vị chúng ta lòng tin của mình phải sâu chắc tin vào lời chỉ dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật nói mình không tin mình tin ai đây rồi chúng ta phải tin vào đại nguyện nhất họ của Đức Phật A Di Đà Phật không bao giờ nguyện suông đâu quý vị Ngài đã thành Phật cách đây 10 kiếp rồi cho nên chứng minh rằng những lời nguyện của ngài là là chân thật do đó chúng ta y theo cái bản nguyện của đức phật a di đà trong đó đại nguyện thứ 18 ngài nguyện rằng khi tôi thành phật nếu có chúng sinh trong mười phương chí tâm tin ưa nguyện sanh về cõi nước của tôi xưng danh hiệu tôi nhẫn đến mười niệm mà không được sinh về tôi thề không trụ ở ngôi chánh giác Đại nguyện thứ 18 gọi là thập niệm tất sanh 10 niệm được vãng sanh 10 niệm là thời gian ít ỏi đó Mà còn được vãng sanh Thì huống chi quý vị Tính tâm niệm Phật một đời không vãng sanh sao được Phải không quý vị Cho nên có một số nghi vấn Ở người tu tịnh độ mà từ chiếu đại sư đời nhà minh ngài đưa ra những điều nghi như sau điều nghi thứ nhất chúng ta nghi ngờ rằng công phu tu hành của mình ít oi mà nghiệp chướng của mình lại sâu lại nặng không biết có được giảng sanh hay không thì đưa ra cái đại nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà đó chỉ cần giờ phút lâm chung thành tựu một hay là mười niệm cũng được giảng sanh nữa quý vị nhưng ngặt một cái làm sao để giờ phút lâm chung nhớ Phật niệm Phật Nếu như bình nhật không chuyên thiết thì không đủ tư lương lúc trở về đâu quý vị ơi Như gặp trường hợp cái chết đột ngột có cái chú phật tử ở trên cao lãnh cổ đi chú đi xuống chùa hưng thiền ngài thọ bác chú đạp chiếc xe đạp vậy đó có không đa mà chú không đi chú đạp xe đạp thích tập thể dục hơn chú mới đem hai quyển sách chú đến chú tặng con chú mới nói sư cô ơi anh con đi chùa hoàng pháp cho tham dự khóa tu phật thất về quý thầy ở đó tặng mấy quyển sách anh con thấy hay quá cho nên tặng cho sư cô hai quyển sách này hai quyển sách con còn cầm trong tay thì con ơi chú mới nói thôi bữa nay nhà con đám dỗ cho nên con không có thể nào ở lại thọ bác được con đến đây đưa hai quyển sách xong con chào sư cô con về chú mới vừa chào con nha từ ở trong chùa chú bước ra chú đạp chiếc xe đạp mới vừa đạp ra vậy nè cái xe hàng á xe hàng á, đi trên đường quốc lộ 30 từ An Thái Trung nó đi đến Cao Lãnh nó quất một cái rồi cán dịp lép ở tại trước cổng chùa luôn nghe một cái rầm một cái rồi ra ngoài là con còn cầm hai quyển sách đó mà chú này mới có 28 tuổi thôi tay của con còn cầm hai quyển sách là chưa có cất nữa mà nghe một cái rầm bước ra là chú bị xe hàng cán dịp lép luôn vậy đó quý vị con xin thưa quý vị chúng ta không có trốn tránh đường nào khỏi chân á rồi hồi hôm qua nè có cái cô phật tử cổ đến chùa cái cổ mới xin à, cúng à, cầu siêu cho mẹ của cổ mẹ của cổ 78 tuổi ban đêm đó nha bà ngồi ở trong nhà bà đang ngồi lần chuỗi mà niệm phật vậy nè mà cái xe hàng nó ngủ gục hay gì đó tài xế xe hàng ngủ gục nó chạy sao mà nó tông vô nhà nó tông vô nhà rồi làm sập cái nhà đè bà chết luôn bà ngồi bà niệm phật đó rồi cổ mới đi cúng cầu siêu cho mẹ của cổ cái chết nó đến bất ngờ lắm quý vị mà mình cũng không biết bản thân mình chết vì cái nghiệp gì nữa nha quý phật tử có biết bao giờ mình chết và biết mình chết vì nghiệp gì không không cho nên quý phật tử ngay bây giờ không có chờ không có đợi không hẹn gì nữa hết lo tu đi quý vị còn hơi thở ra vào nhịp tim lên xuống tiếp nối bằng câu hồng danh a di đà phật để có đủ hành trang trở lại cố hương quý vị ơi và dù cho cái thời gian của quý vị tu ít ỏi nha mới phát bồ đề tâm niệm phật ăn chay đây thôi nhưng mà cái nghiệp chướng mình tạo ra trong nhiều đời nhiều kiếp nhiều khi quý vị đã phát bồ đề tâm tu học, học Phật Pháp rồi Dừng lại đừng tạo thêm nghiệp xấu ác nữa với một niệm chí thành thì dù cho Tây Phương xa tích tận chân trời Một niệm chí thành thẳng đến nơi Khi đi không có nhọc mang giày dép Mỗi bước qua sen nở đón mời thôi Quý vị đừng nghi ngờ rằng cả đời mình tạo nghiệp rồi bây giờ công phu tu hành ít oi biết có được giảng sanh hay không Quan trọng ở chỗ quý vị có một niệm chí thành tha thiết hay không Nếu tâm tâm niệm niệm luôn hướng về cực lạc Giống như là lữ khách hướng về cố hương giống như con thơ nhớ về cha mẹ và luôn lúc nào quý vị cũng phải có một niềm tin sâu chắc rằng giác là phật mê là chúng sanh phật và chúng sanh chỉ một niệm thôi nếu như Trước đây chúng ta bất giác vô minh Đỡ tạo tội tạo nghiệp rồi Bây giờ chúng ta giác ngộ dứt bỏ hết những mê lầm Đừng tạo tội tạo nghiệp Thì quý vị nương vào cái lòng tin sâu chắc nguyện lực tha thiết đó với sự chí thành đó đới nghiệp vãng sanh đó quý vị mang nghiệp vãng sanh cho nên nói là đới nghiệp vãng sanh mà mang nghiệp đây có nghĩa là mang cái nghiệp cũ chứ không phải tạo nghiệp mới hoài mà mang cái đó giảng sanh không phải đâu nha mang cái nghiệp cũ mà vãng sanh bởi vì lúc trước mình bất giác vô minh lỡ tạo tội tạo nghiệp bây giờ không tạo nữa quý vị mà tha thiết chí thành niệm Phật dứt các điều ác làm các việc lành đừng nghi ngờ gì nữa chắc chắn vãng sanh quý vị ơi rồi cái điều nghi ngờ thứ hai từ chiếu đại sư nói có một số người nói rằng tham sân si của mình còn cái bổ nguyện của mình làm chưa xong không biết có được giảng sanh hay không nói về cái bổ nguyện thì ở đời bổ nguyện của đời của đạo người ở ngoài đời có cái tâm nguyện rằng sau khi tôi cưới vợ cho thằng con trai gả chồng cho đứa con gái út xây dựng mồ yên mã đẹp làm tròn bổn phận rồi tôi mới nhẹ nhàng thanh thản niệm phật ra đi phải không quý vị nhưng xin hỏi quý vị có nhiều khi chúng ta chưa làm xong cái tâm nguyện của mình thì tử thần đến rồi thì quý vị tùy duyên đi quý vị cũng giống như tụi con ở chùa con thường hay nói bây giờ mình còn sống với trách nhiệm của mình làm việc gì cho tam bảo để phục vụ đại chúng mình cứ làm đi rồi nếu mà tử thần có đến một cách đột ngột thì để người sau người ta làm chứ không có phải tiếc nuối cái chùa là tôi chưa làm xong trách nhiệm tôi chưa xây chùa xong cho nên tôi đi không đành đừng dướng dắt vào đó chúng ta là một người tu mình phải hiểu về nhân quả phải biết tùy duyên hết cái gì mình tận tâm mình tận lực mình làm hết lòng kết quả được nhiều thì mình mình tin tưởng rằng nhân duyên như vậy chúng ta chấp nhận tùy duyên nhưng mà làm với một bản tâm vô tư làm với một bản tâm cống hiến cho Phật pháp không mong cầu vụ lợi và cũng đừng nghĩ rằng cái gì là của mình không có cái gì của mình hết mình đến đây có một mình thôi thì mình ra đi cũng một mình đọc sanh đọc tử đọc hành đọc bộ đọc khứ đọc lai sanh ra một mình chết đi cũng một mình đến đây một mình ra đi cũng một mình dù cho cha mẹ thân bằng quyến thuộc chồng vợ thương yêu cách mấy cũng phải chia lìa không ai đi chung đường với mình đâu vì mỗi người tạo một cái nghiệp khác nhau cho nên đi đường khác nhau hết đâu quý vị nếu chúng ta khuyến khích gia đình của mình phát bồ đề tâm niệm Phật để cùng hẹn gặp lại nhau nơi liên trì hải hội thì đó là điều quá thù thắng rồi nhưng mà nếu không mọi người tạo một cái nghiệp khác nhau thì không có còn cơ hội gặp lại nhau nữa bởi vì đường ai nấy đi cha mẹ ân hâm rồi cũng phải biệt vợ chồng nghĩa nặng cũng chia ly tình đời nào khác bầy chim chung nhau ngủ khi đại hạn đến thời mạnh ai nấy bay đi thôi quý vị ơi cho nên chúng ta đừng có nghi ngờ rằng cái tâm nguyện của mình làm chưa xong rồi tham sân si của mình còn xin chứng minh cái cái câu hỏi của vua danh di lăng đà hỏi na tiên tỳ kheo vua di lăng đà hỏi giả sử như một cái người tham sân si nghiệp nặng mà bây giờ nói nương giờ nhờ vào tha lực của đức phật a di đà tiếp dẫn giảng sanh thì làm sao giảng sanh được đây Na Tiên Tỳ Kheo mới giải thích vấn đề này bằng phương cách hỏi lại vua Di Lan Đà Này đại vương, giả như một hạt cát nhỏ mà thả xuống nước, xả xuống sông, chìm hay nổi nhiều quý vị? Chìm Còn một tảng đá thật là lớn nhưng biết nương vào thuyền bè đặt cái tảng đá đó lên thuyền bè để vận chuyển đi thì có thể đến đích được không được thì na tiên tỳ kheo ví dụ như vậy nói nếu chúng ta nương vào năng lực của tự thân mình để một đời này giải thoát sanh tử thì giống như là ngài ví dụ ngài nói rằng một khi một mãi mai tình phàm chưa dứt một mãi trần tư niệm chưa quên còn một chút xíu phiền não nghiệp chướng vẫn không không giải thoát được giống như là một hạt cát mà để xuống sông xuống nước nó nhẹ nhưng mà nó vẫn bị chìm bởi vì nương vào năng lực của tự thân mình một mãi mai vi trần vô minh phiền não còn lại cũng không giải thoát được đâu nghe quý vị nhưng nếu chúng ta biết nương vào tha lực tức là năng lực của phật tiếp dẫn nương vào năng lực của chính mình rồi nương vào năng lực của phật tiếp dẫn tự lực và tha lực thì giống như một tảng đá tuy lớn nhưng biết nương vào thuyền bè có thể vận chuyển đưa đi rất an toàn thì ta nương vào tha lực nhiếp họ của Phật cũng vậy đó quý vị cho nên quý vị phải đặt trọn lòng tin đừng nghi ngờ tham sân si của mình còn rồi cái tâm nguyện của mình làm chưa xong không biết có được giảng sanh hay không nhất tâm niệm Phật quyết định một đời này thành tựu sự nghiệp vãng sanh không tham luyến cảnh duyên ta bà Phật đến giờ nào con theo Phật đi giờ đó chắc chắn vãng sanh quý vị còn nếu cái tâm của chúng ta còn tham luyến cái cảnh duyên ta bà Không muốn rời chân Thì dù cho quý vị niệm Phật Đến cái giai đoạn mưa Mưa rơi xuống nha Mà không có không có xa trúng cũng, cũng giống như một cái tảng đá mà trơ trơ giữa phong ba bão táp không có lay động gì cả cái tâm vững vàng như vậy nhưng nếu quý vị không có cái tâm nguyện vãng sanh về Tây Phương cực lạc cũng không vãng sanh được đâu dù niệm Phật có nhiều cỡ nào và đạt được định đi nữa nhưng cũng không vãng sanh được quan trọng ở chỗ quý vị có muốn về hay không do đó chúng ta đừng nghi ngờ ở điều thứ hai từ chiếu đại sư đại đưa lên cái điều nghi ngờ thứ ba ngài nói rằng một số người niệm phật nói ra nghi ngờ là giây phút cuối cùng không biết Đức Phật A Di Đà có đến tiếp dẫn mình hay không. Nếu mà chúng ta hành trì chuyên thiết, có nhân là có quả Hôm nay mình gieo trồng cái nhân niệm Phật cầu sanh Sẽ có cái quả thấy Phật bản sanh Phải tin chắc chắn như vậy nha quý vị Ngày xưa triệt mộ đại sư Ban đầu Ngài tu thiền Sau Ngài quy hướng tu theo pháp môn tịnh độ Ngài tu tất cả những cái tịnh nghiệp nào Đều hồi hướng Tây Phương trang nghiêm Phật tịnh độ hết Và Ngài nguyện đến giờ phút cuối cùng Đức Phật A-di-đà quan lâm tiếp dẫn Ngài Mà tay cầm đài vàng đến tiếp dẫn Ngài một hôm đang trong lúc niệm Phật Thì Ngài thấy một vị đồng tử đi đến tiếp dẫn Ngài Ngài nói không Đức Phật Ngài đã phát lên 48 lời thệ nguyện sâu động đó Tôi tin tưởng vào đại nguyện của Phật Tôi nhiếp tâm niệm Phật chuyên tu tịnh nghiệp cả đời mà bây giờ Phật không đến tiếp dẫn để đồng tử thiên tử đến dẫn tôi đi chừng nào Đức Phật đến tôi mới đi là ngài biết rõ rằng cái công phu tu hành của mình chưa đủ cho nên ngài 7 ngày nhập thất niệm phật 7 ngày nhập thất niệm phật chuyên cần như vậy thì đến ngày thứ bảy cái vị đồng tử đó tay cầm cái đài vàng đến tiếp dẫn ngài ngài không nói ngài không đi nhất định đức phật đến ngài mới đi rồi cái ngày niệm phật luôn xuyên suốt 21 ngày nữa thì ngài mới thấy đức phật a di đà tay cầm đài vàng đến tiếp dẫn cái ngài mỉm cười và ngài nói rằng Nguyện lực của Phật không sai Con theo Phật đi đây Lúc này Ngài mới theo Phật đi Đó là tính nguyện quá đầy đủ rồi Còn chúng ta lúc thì phát Bồ Đề Tâm Tin tưởng, niệm Phật, cầu sanh cực lạc nhưng lúc nghe người ta nói cực lạc cũng có thật Cũng có Đức Phật A-di-đà nào đừng niệm danh Ngài chi Rồi cái thói tâm nghi ngờ Chúng ta tu như vậy Không có đầy đủ lòng tin Thì làm sao cái sự hành trì nó chuyên thuyết được Và nếu tin không sâu Sự hành trì không chuyên thuyết Thì làm gì có đủ hành trang trở lại cố hương với vị Cho nên mong sao quý Phật tử Cứ hành trì một cách chuyên thiết và đầy đủ niềm tin vào lời chỉ dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng như tin tưởng vào nguyện lực của Đức Phật A Di Đà và tin rằng chúng ta gieo trồng cái nhân niệm Phật cầu sanh sẽ có cái quả thấy Phật bản sanh lòng tin không thay đổi trước sau song sắc một lòng ai nói cái gì chúng ta cũng tin vào lời Phật dạy không vì thế mà thối tâm bồ đề xu hướng theo cái khác nghe quý vị rồi hành trang để trở lại cố hương ngoài cái lòng tin sâu chắc ra quý Phật tử còn phải có cái nguyện lực nữa nguyện lực có nghĩa là cái tâm nguyện đó quý vị niệm có muốn về cực lạc hay không có muốn không với phật tử rồi, quý Phật tử muốn về Tây Phương cực lạc Ấn quan Đại Sư Tổ thứ 13 của tịnh Độ Tông Ngài nói đây Tự thị bất quy quy tiện đắc Cố hương phong nguyệt hữu thùy trăm Tự chẳng muốn về Nếu ai muốn về về liền được Quê cũ trăng gió có ai tranh Vãng sanh phát nguyện đi thôi Non xanh nước biếc mặt người quẩn quanh Quê nhà chẳng chịu về nhanh Hễ về ắt được ai dành với ta nếu quý vị muốn về, về liền được Chẳng qua chúng ta không muốn về Vì ở cõi ta bà này lâu ngày rồi Cái mình mắc ghiền mình không muốn về nữa rồi có nhiều bà cụ nói con muốn về cực lạc lắm cái thân có một chút bệnh tật là òa lên khóc sợ chết rồi mà tưởng rằng chết là hết tư, chết là bỏ cái thân này để mình có đủ hành trang tư lương thì mình về tây phương cực lạc bên cạnh đức phật a di đà để thoát khỏi cái cảnh khổ của ta bà này mà không không muốn quý vị cái bà cụ đó bà thường gần chùa nha bà đi đến chùa mỗi lần tụng kinh niệm phật xong rồi ai xuống thì xuống bà cụ phải dành 10 phút để nguyện khấn giái bữa đó chú tiểu thấy bà cụ la giái cái gì lâm râm mà lâu lắm nói cái gì với phật chú tiểu mới chui ở dưới gầm bàn á, nghe coi bà cụ này nói cái gì thì nghe bà cụ nói khấn giái là phật ơi con chán cái cõi ta bà này quá rồi phật đến giờ nào con theo phật đi giờ đó nha cái chú tiểu nghe bà cụ nói vậy cái chú tiểu mới nhát bà cụ bằng cách từ ở trong gầm bàn mà nói ra tối nay tôi đến đưa bà về cực lạc nghe xong rồi bà cụ quay qua quay lại không thấy bóng dáng người nào bà cụ xỉu liền quý vị sợ đến nỗi xỉu luôn chú tiểu mới la bà hai bà bà xỉu rồi các chị ơi mọi người tưởng bà hai trúng gió vô giật gió khi bà hai tỉnh dậy bà ai hai mới hòa lên khóc và bà hai nói thầy ơi tôi chưa muốn đi thầy ơi mà vừa rồi phật báo với tôi là tối nay đưa tôi về cực lạc mà tôi chưa muốn đi chú tiểu nó mới nói rằng con con chứ không phải là phật nào hết tại vì con chọc ghẹo bà hai nghe bà hai muốn Đức Phật đến tiếp dẫn cho nên con mới dọa bà hai vậy Ai ngờ bà hai bà sợ thiệt Thầy mới cười, thầy mới nói thôi bà hai đừng có lo yên tâm đi Phật A-di-đà nói rằng Bà ơi Bà ở đây lâu bà mắc ghiền Bà không muốn về nữa thôi ở luôn đi Phật không có đến tiếp dẫn đâu Tại vì mình không có muốn về Thì không có về được đâu quý vị Quan trọng là cái tâm nguyện của chúng ta muốn về hay không quý vị Mong sao quý Phật tử Nhàm chán cái cảnh duyên ta bà này cuộc đời này không có gì vui đâu quý vị đâu quý vị xét lại coi ngày mà chúng ta mở mắt chào đời cho mãi cho đến ngày hôm nay mấy mươi năm ở giữa cuộc đời niềm vui thì mong manh tạm bợ quá ít mà nói buồn nói khổ nói sầu thì lại triền miên phải không quý vị giàu cũng khổ nghèo cũng khổ có tiền cũng khổ không tiền cũng khổ giả lại con xin thưa với cái tuổi của quý phật tử đây đi đến đạo tràng nào cũng vậy toàn là cái tuổi xế chiều thôi à quý vị ngồi cái nó đau nó nhức phải không ngồi là phải duỗi ra nó đau bên này nó nhức bên kia thì quý vị mỗi ngày đã tiếp nhận được bao nhiêu cái điện tính của diêm la dương gửi đến cho mình rồi Diêm La Dương gửi điện tính qua làng tóc bạc Qua cái răng rụng, qua cái lưng còng Qua cái chân đau nhất đó Tiếp nhận được điện tính của ông ta rồi Chuẩn bị đi quý vị Đăng ký nhập cảnh Tây Phương cực lạc Đừng để khi nào ông ta xuất hiện rồi Lúc đó mới khóc lóc gian sinh Ông ơi ông nán lại cho tôi mà Tôi còn nhiều việc thiết tha tôi chưa có làm Tử thần sẽ lạnh lẽo hất hàm Đi ngay ngươi chớ càm ràm uổng công Biết không xong đứng khóc ròng Trách vì mình sống lông bông một đời Thế là nhắm mắt tay xuôi Mặc cho nghiệp lực dẫn lôi sáu đường Cũng vì lúc sống ta xem thường Tử thần lưỡi búa có nhường nhịn ai Sống nay rồi lại chết mai Nào ai sống mãi sống hoài trên thế gian Chết rồi còn lại nắm ro tàn vong hồn quanh quẩn ngục đàn tử sanh ai ơi giác ngộ tu hành về nơi bảo sở lạc thành mới bình yên thôi còn hai cái câu này nó quan trọng đó nha còn hai câu này quan trọng Diêm dương chẳng có nhận đúc tiền Muốn thoát tay ổng phải liền lo tu đâu quý vị Tiền muôn bạc bể không thể nào thay thế mạng sống của mình đâu nhắm mắt xuôi tay bỏ lại hết tất cả của trần ta trả lại cho trần bao nhiêu tội lỗi phần mình lãnh riêng và cuộc đời này giống như giấc mộng thấy đó rồi mất đó không ai sống hoài sống mãi đâu chết trước và chết sau không có khác gì cả trước sau gì cũng phải chết không ai thoát khỏi con đường này nhưng khác nhau ở chỗ nào sau khi chết chúng ta đi về đâu đời sống hiện tại chúng ta làm được lợi ích gì cho ai rồi sau khi chết mình đi về đâu đây dịch là một cái vấn đề mà quý vị đặt ra rồi tự hỏi lại mình thử coi chứ ai rồi cũng phải chết có sinh là có tử thôi quý vị tử sinh là ải phải đi qua đi mãi nhưng ai đã đến nhà quanh quẩn ba đường cùng sáu nẻo muốn ra cần gấp gấp niệm di đà đi quý vị là một người Phật tử mến đạo quý Phật tử đây được đủ duyên đi đến các đạo tràng nghe học chánh pháp ý thức giác ngộ sanh tử là việc lớn cơn vô thường mau chóng nhất là cái tuổi xế chiều đừng ngồi đó mà than mà trách người trong lúc tuổi già đó dễ phiền não lắm quý vị ơi buồn giận trách có cái cô đó cậu đi đến chùa mà lúc nào ai gặp cổ cũng nói là bộ cô ở à, quảng bình hả cái cổ hỏi sao hỏi vậy vậy tại vì gặp cổ là than à gặp cổ là cổ than à nếu mà không than không than cái thân bệnh thì cũng than con cháu nó đối xử thế này thế nọ mà cổ đi đến chùa lúc nào cổ cũng phiền não hết á rồi cổ nói như sao nói sư cô ơi sư cô con buồn lắm Đến cái tuổi về già như thế này Mà không có an ổn để niệm Phật Hỏi sao vậy cô Ê cổ mới nói cô sư cô nghĩ coi ngày nào Nhan nhãn trước mắt mình Sao mà mình có thể ngồi yên mình niệm Phật được đây Ngày xưa một tay con nghe Mua gánh bán bưng để nuôi năm đứa con khôn lớn trưởng thành Chồng mất sớm ở dậy nuôi con Bây giờ đến lúc tuổi già rồi Bao nhiêu tiền của tài sản ruộng đất giao cho con cho cháu hết rồi Để mình hưởng thụ lúc tuổi già nhàn nhã đi đến chùa học Phật nghe kinh Nhưng mà bây giờ nó đối xử với mình như vậy nè sư cô Con ho cỡ cỡ rài trời trở gió đó con ho mà ho hơn nửa tháng trời ho đến nỗi ói ra máu luôn mà con trai ruột của mình đó ở chung với đứa con trai với đứa con dâu với mấy đứa cháu nội cậu mới nói rằng con trai của mình ngồi bàn ăn mình ho mà nó chẳng hỏi thăm mình tiếng nào con vợ của nó mới tặng hắn có một hai tiếng nó hỏi em em có sao không để chở đi bác sĩ nha sư cô nghĩ coi mình tức không mình đau mình bệnh vậy đó mình ho muốn ói đã máu luôn mà nó không hỏi thăm mà vợ nó tặng hắn có mấy tiếng là nó quan tâm nó hỏi rồi rồi cái cổ nói buồn ơi là buồn nha lên bàn ăn á, đồ ăn ngon nó gấp cho vợ cho con cộng bà già ngọn đống đó nó đâu thấy đâu rồi cái giận buồn nữa tao không thèm ăn để cho vợ con mày ăn luôn đi cho nên ngày nào cũng giác phiền não hết chi vậy cho mệt vậy nó không thương mình nó không quan tâm mình cũng đâu có sao đâu miễn làm sao mỗi ngày nó cho mình ăn mấy bữa cơm để no để gì để niệm phật để tu tạo công đức phước lành có đủ hành trang trở lại cố hương quý vị ơi cõi đời này là vậy đó trên đời không có cái gì vui hết con cháu nó đối xử càng tệ bao nhiêu quý vị mới nhàm chán cái cõi ta bà này không còn tham liếng chứ nếu mà nó đối xử tốt chắc mình mắc ghiền mình muốn ở lại hoài cho nên quý vị đừng có sợ nó đối cỡ nào cái quý vị nói ờ à, nó là bậc ân nhân đó nó giúp cho mình biết rõ đời là khổ để mà mình tha thiết mong cầu thoát ly tu học Phật pháp để có hành trang tư lương trở về phải không quý vị không có buồn nữa rồi tôi mới nói sư cô nghĩ coi mình chuẩn bị mình đi khóa tu Phật thất nè cái thấy nó đang vui nó giỡn với con nó thấy nó vui mình mới dám lại nói nói con con còn hai ngày nữa má đi khóa tu Phật thất ở chùa Hoàng Pháp nghe con cái nó đang vui cười vậy nó quay lại nó nói bà đi đâu bà đi mắc mớ gì bà nói tôi nghe chi vậy trời nghe cổ họng nghe chưa cổ nói cô tức cô buồn thôi không thèm nói nữa tao không nói mày nghe luôn rồi cái đến ngày đi hẹn rồi xe 5 giờ khuya người ta đến người ta rước cậu mới nói bóp xe ngoài kia thì bóp càng liên tục đi chờ mình lên xe mà ông tú không có đồng xu sao đi sư cô mà giờ này nó ngủ nó chưa có dậy nó nằm ở trong phòng nó chưa có dậy bây giờ làm sao đây cổ mới lấy mấy cái thao á cái thao bằng inox á cổ đập một cái rầm một cái vậy đó cho nó giật mình đập cái rầm cái nó mở cửa ra nó nói bà quậy đó hả nó hỏi bà quậy đó hả giờ này người ta còn à, ngủ nghỉ để người ta có sức người ta làm công việc còn bà ở không rồi bà dậy sớm bà quậy đó hả nó nói xong đóng cửa cái rầm thôi đi ra nói tôi bữa nay tôi chóng mặt tôi không đi nổi chứ tiền đâu mà đi có nhiều hoàn cảnh vậy đó tại vì sống cầu sống bên cạnh con mình á cầu con thì phải đứng cạnh bên nó sống dựa vào con cho nên để nó giảm cho nên dựa giảm cầu cạnh nhờ vào con thì để cái mặt cho nó vả nhờ vả là vậy đó quý vị rồi cái cậu mới nói khổ phiền não dữ lắm cái con mới nói thôi cô ơi đừng phiền não mình tùy duyên đi mình phải tạo cho mình một cái cảnh giới cực lạc tịnh độ nếu mà tối ngày cô phiền não như vậy cô trong cảnh giới địa ngục đó không ai làm vừa lòng mình đâu và nếu con nó đối xử vậy cái cô nói không có sao cõi cõi đời này là giả tạm mà đâu còn bao nhiêu lâu nữa mình đi về quê rồi mau niệm phật để có hành trang tư lương trở về cuộc đời này quá nhiều đau khổ còn tham liếng gì nữa đây phải không quý vị mượn cái nghịch cảnh chướng duyên đó để làm đà tiến tu đạo nghiệp quý vị rồi cái một số người nói bây giờ gia đình tôi hạnh phúc lắm con cháu nó hiếu thuận cho nên tôi đi đâu cái nó cũng không cho tôi đi nó sợ nó sợ đường xá xe cộ đó cũng là chướng duyên nữa đó nha thuận duyên mà bây giờ nó lại làm chướng ngại nó thương quá đi cho nên nó đâu cho mình đi đâu đâu cũng làm chướng ngại nữa ở trong cái cảnh cảnh nghịch đó, thì chỉ cần quý vị nhẫn nại là vượt qua được nhưng mà ở trong cái cảnh thuận dễ đắm chìm trong đó dù cho hôm nay nhà cao cửa rộng có tiền có bạc con cháu hiếu thuận nhưng mà đừng để cho nó gạt mình nha quý vị nó lấy những thứ đó ra nó gạt mình đó nó làm cho mình mê nhiễm hồng trần rồi mình muốn ở đây luôn không dám đâu biết rõ trơn đựng dụ tôi quý vị phải nói vậy đó nha tỉnh ra để nói đựng dụ tôi biết làm bộ dụ tôi bằng cách là đem danh lợi tình tiền dụ gạt tôi để tôi cho tôi mê nhiễm ở lại đây luôn hả không dám tôi mê tôi nhiễm đâu vì tôi biết rõ là đời là giả tạm kiếp sống tợ phù du và mạng sống của con người mong manh tạm bợ không có cái gì bền chắc đâu con ta tài sản ta chỉ có người ngu thường nghĩ thế thân này còn không có thì con đâu tài sản đâu nhìn thấy rõ rồi cái quý vị vẫn tâm tâm nguyện nguyện muốn về cực lạc đêm đêm niệm phật ở hiên nhà Mắt hướng trời tay dạ xót xa Di đà từ vụ luôn mong đợi Trong đàn con trẻ tận phương xa Bấy lâu phiêu bạc nơi đất khách Trở bước hồi hương nhớ đến cha Tai vàng xin nguyện hương tiếp dẫn Dắt nhiều con trẻ đáo hương gia nếu mà quý phật tử có tâm nguyện muốn tha thiết muốn về cực lạc chắc chắn vãng sanh mà cái tâm nguyện đó tha thiết là đức phật đến giờ nào con theo phật đi giờ đó chứ không có chờ không có đợi không có hẹn không có còn tham liếng muốn ở lại đây ngày giờ nào nữa tùy duyên nếu còn duyên ở cõi ta bà con tu tạo thêm công đức để được phẩm vị cao còn nếu mà hết duyên rồi thân có bệnh nhất là thân có bệnh nha là quý vị phải nỗ lực tinh tấn niệm phật nhiều hơn nữa tha thiết cầu vãng sanh đi quý vị cõi đời này chúng ta thấy mới ngày nào nhà cao cửa rộng niệm ấm chăn êm đụng cái trắng tay rồi còn dướng dấp nợ nần nữa đó không có cái gì bền chắc hết cái thân mạng này còn không bền chắc không phải của mình mà là vay mượn của các duyên trước sau sớm muộn cũng phải trả về thôi quý vị thức tỉnh giác ngộ quý vị buông xả muôn duyên nhất tâm niệm phật phát nguyện vãng sanh đây là hành trang để giúp cho chúng ta trở lại cố hương đó rồi ngoài cái tin sâu cái nguyện tha thiết ra quý phật tử còn phải hành trì cho chuyên cần hành trì ở đây nó gồm có chánh hạnh và trợ hạnh chánh hạnh của người tu tịnh độ là niệm phật trợ hạnh của người tu tịnh độ là tu tạo các công đức phước lành bố thí và cúng dường hàng ngày quý phật tử có làm được những việc đó chưa có chánh hạnh là niệm phật chưa cái hạnh chân chánh để cái hạnh chánh yếu để mà giúp cho quý vị có đầy đủ hành trang trở lại cố hương đó là niệm phật ngài tỉnh nam đại sư ngài nói Niệm Phật một câu hơn bố thí cả trăm năm Chân hợp phát bồ đề tâm Trong một niệm hơn tu hành muôn vạn kiếp luôn quý vị Người mà chân thật niệm Phật đó Thì quý vị nghĩ coi Cái miệng này xưng danh hiệu Phật Trong tâm có Phật thì có dùng sử dụng cái miệng này để nhai thịt chúng sanh hay không có dùng cái miệng này để rủa xả mắng nhiếc chửi bới người hay không quý vị cái miệng của chúng ta xin danh hiệu phật thì không thể nào sử dụng cái miệng này để nhai thịt chúng sanh không thể nào sử dụng cái miệng này để rủa xả mắng nhiếc người vì vậy khẩu nghiệp của chúng ta sẽ giữ được thanh tịnh xin danh hiệu phật nói những lời lành thấy không quý vị tán dương Phật tán dương công đức của Phật của chánh pháp cũng như là hàng ngày dùng cái miệng này không nhai thịt chúng sanh mà quý vị nên biết thịt thà xương máu tanh hôi cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn à nó ngon ở đầu lưỡi nuốt qua khỏi cổ họng biến thành đồ bất tình Mà dai bao thì trả cũng bao Xưa nay nhân quả luật nào nể ai Muốn về Tây Phương thì không thể nào vai nợ máu xương của chúng sanh Nếu vai nợ máu xương của chúng sanh là còn phải trả Vai là phải trả nữa thôi quý vị Muốn về cực lạc Kính khuyên quý vị phát bồ đề tâm ăn chay trường đi quý vị hàng ngày xưng danh hiệu Phật thì dùng cái miệng này xưng danh hiệu của Phật không có nói dối không nói lưỡi đôi chiều không nói lời độc ác trước khi muốn nói điều, lời nào lời gì ta nên học hạnh nhu mì lắng nghe lỗi mình cứ mãi giấu che vì sao lại cứ móc khe lỗi người trước khi chúng ta muốn nổi trận bất bình ta nên ngồi lại để lắng nhìn tự tâm tự điều tự chế nhủ thầm phàm phu khó tránh lỗi lầm xưa nay mở một lời nói ra thì phải là hoa thơm phải là trái ngọt phải là làn gió mát phải là lời vàng tiếng ngọc đừng sử dụng lời nói này để nói những lời nói thô ác tạo tội tạo nghiệp uổng một đời tu lắm quý vị rồi hàng ngày thân của chúng ta giữ thanh tịnh không sát sanh không trộm cắp không gian dâm tâm ý của chúng ta luôn luôn nhớ phật niệm phật thanh tịnh tâm ý của mình thì nếu giữ ba nghiệp thân nghiệp khẩu nghiệp và ý nghiệp thanh tịnh như vậy thì đồng phật vãng tây phương quý vị qua lại trong cảnh giới tịnh độ của mười phương chư phật từng giờ từng phút từng giây luôn nếu ta giữ được ba nghiệp thanh tịnh đây là cái chánh hạnh của người tu tịnh độ đó người niệm phật là phải thanh tịnh tam nghiệp quý vị rồi người niệm phật ngoài cái việc là quý vị dứt các điều ác làm các việc lành quý phật tử nên nhớ một việc phước lành nhỏ cũng đừng có bỏ qua nhiều người nói tôi không có tiền không bạc làm sao làm phước mà nếu không có phước làm sao có đủ điều kiện giảng sanh tại vì khi vãng sanh á, thì phải phước đức và công đức có đủ hết phước huệ trang nghiêm phước huệ song tu mình không có tiền để tạo phước thì sao mà có đủ hành trang tư lương trở về xin thưa với quý vị không có tiền mà có cái tâm vẫn tạo phước được nha quý vị đừng nói là tôi nghèo tôi không có tiền sao tôi tạo phước được quý vị có cái thân này rồi đi đến chùa chỉ cần cầm cái chổi quét chùa thấy một cái miếng rác quý vị lượm để vào trong sọt giữ vệ sinh môi trường chung quanh gặp một miếng miễn chai cái gai cái đinh ở giữa đường quý vị lượm đưa vào chỗ an toàn cũng tạo phước được đó xin kể quý phật tử nghe là trong thời đức phật còn tại thế tại thành xá vệ có một cô gái nọ cô ta có một cái sắc đẹp hơn người nhưng tại sao với sắc đẹp của cô ta lại không chọn được một tấm chồng để gửi gắm cái thân mà phải đi làm nô tỳ cho người ta chứ vị tỳ kheo thấy rất là đáng tiếc sao cô này có sắc đẹp mà tại sao làm cái thân tiện tỳ làm ở đợ làm thuê cho người ta như vậy mới về trình bạch lên đức phật đức phật nói này các tỳ kheo tất cả cái gì nó đều có nhân duyên quả báo và ngày hốt đóng ai kể lại vào thời của đức phật ca diếp cô gái này cùng với đám bạn của mình đi đến tịnh xá để nghe Phật thuyết pháp khi đi đến tịnh xá ở ngoài cổng tịnh xá đó quý vị có một đống phân chó cái cô này cũng bước đến cái cổ nói ở trỏng chùa mà có một đống phân gì nó tấu bẩn quá đi mà không ai biết dẹp dọn để người ta đi người ta đạp làm sao cái cổ mới lấy đồ cổ hốt đống phân chó đó bạn bè của cô á, mới chọc ghẹo nó cái mặt vậy đi hốt phân chó cái cổ mới quay lại cái cổ nói mấy cái con tiện tỳ kia tại sao mà ông phụ giúp tao mà còn đứng đó mà chọc quê tao vậy nói vậy đó mấy cái con tiện tỳ kia vì một cái lời nói ác nói bạn của mình là con tiện tỳ thôi nha mà cái công đức của cổ là cổ hốt phân chó trước cổng tịnh xá cho nên cổ tái sanh trở lại cổ đẹp kinh khủng nhưng với một cái lời nói khẩu nghiệp mấy cái con tiện tỳ kia cho nên đẹp của cô lại không tìm được một tấm chồng để nương tựa mà phải làm thân nô tỳ cho người ta là bởi khẩu nghiệp đó quý vị đức phật nói cái gì nó cũng có nhân duyên quả báo hết cho nên quý phật tử tin sâu vào nhân quả rồi dừng lại các nghiệp đừng tạo thêm cái nghiệp xấu ác nữa và đối với điều phước điều thiện đó một việc nhỏ cũng đừng bỏ qua chỉ cần đi đến chùa quét chùa thôi cũng có phước nha cái bài kệ mà quét chùa đó quý vị có thuộc không Tần bảo già lam địa Thời thời phước huệ sanh Tuy vô nhân khách trí diệt hữu thánh nhân hành Con xin tạm dịch cái bài kệ viết quét chùa đó như sau Siêng năng quét đất chùa chiền Phước sanh huệ phát hiện tiền chẳng sai Tuy rằng chẳng khắp vãng lai Thánh nhân qua lại mỗi ngày nơi đây đó Quét chùa có phước lắm đến chùa làm công quả có phước đâu có tốn tiền gì đâu rồi nếu mà quý vị muốn có phước nữa có nhiều việc tạo phước lắm đi ra đường gặp người ta đẩy một chiếc xe nặng lên cái dốc cao quý vị chỉ cần tiếp sức đẩy cho người ta là cũng đã có phước đó là tu phước đó quý vị quan trọng là chúng ta có cái tâm tạo phước hay không và một số người tạo phước lại vướng kẹt vào việc làm của mình và nói rằng tôi đã làm phước cho người đó thì người đó phải biết ơn tôi đền ơn tôi mà nếu không biết ơn và không đền ơn tôi mà đối xử với tôi không vừa lòng không vừa ý thì sẽ sân giận phẫn nộ thiêu hủy hết những công đức phước lành quý vị cho nên chúng ta tạo phước gì đó thì quý vị ba la mật làm cái gì ba la mật rốt ráo đừng vướng kẹt chấp mắt vào đó thì công đức phước đức mới viên mãn nha quý vị còn vướng kẹt là còn tạo tội tạo nghiệp nữa đó có nhiều khi mình đi cúng chùa cái mình chấp vào cái việc phát tâm cúng dường của mình tôi cúng nhiều quá sao mà tôi đi đến chùa đó quý thầy hoặc là quý sư cô không tiếp đãi tôi đàng hoàng tiếp đãi tôi bằng không bằng người này này người nọ người kia cái mình buồn mình giận mình trách mà nếu mà mình dướng kẹt vào đó để tạo thêm phiền não thì đi chùa tu phước như vậy uổng lắm không thấy có phước mà thấy có tội khi mình buồn mình giận mình trách rồi bắt đầu mình đi quỷ bán thấy không quý vị uổng lắm quý phật tử nhớ hàng ngày mình phải tạo nhiều công đức phước lành chứ đừng tạo thêm tội và nghiệp nữa nghe quý vị cẩn thận đề phòng cái điều này rồi quý phật tử làm một cách ba la mật đừng dướng kẹt và đừng nghĩ rằng tôi làm ơn cho người đó mà phải nói rằng nhờ người đó mà tôi mới có cơ duyên tạo phước đó quý vị ơi rồi ai đó họ gieo rắc tai ương quạng quạ phiền não cho mình trong cuộc đời này chúng ta cũng tin vào nhân quả không phải ngẫu nhiên cũng phải tự nhiên mà như vậy đâu tất cả nó đều có nhân duyên quả báo hết quý vị không phải ngẫu nhiên không phải tự nhiên không biết con có kể cho quý vị nghe câu chuyện của ông hòa thượng chưa hòa thượng này ở trên cái ngọn đồi á rồi cái ở dưới chân đồi có gia có nhiều hộ dân hôm nọ cái gia đình này con bò của họ bị xúc chuồng cái nó lạc đi cái cô này cô đi tìm đi tìm thì cô đứng ở ngoài rào cô thấy ở trong sân chùa đó cái bóng dáng thì ông thầy ông mới giặt cái y nè y màu da bò thì giặt phơi lên trên xào cái cụ đứng ở xa gió nó thổi cái cụ tưởng là cái đuôi của con bò nó phấp phới phấp phới vậy nè cái cụ nói thôi được rồi ông thầy ông bắt ông giữ lại trong chùa chiều á, mình kêu chồng mình lên nhận lại không có sao đâu không có mất mát gì đâu rồi cụ đi về chiều đến ông chồng đi ruộng về cái cổ mới nói ông chồng mới lên chùa xin con bò lại cái gì hòa thượng này nói con bò nào tôi có thấy con bò nào đâu thế nói vợ tôi hồi sáng đi lên đây đứng ở ngoài rào nhìn thấy con bò hòa thượng nhốt ở trong sân chùa thấy rõ ràng rồi nghĩ rằng đợi chiều tôi về tôi xin lại cũng không sao bây giờ hòa thượng nói không có bắt con bò là sao dẫn bà vợ lên bà vợ nói tôi thấy rõ ràng nghe hòa thượng đừng có chối nha không phải là tôi nghe lời ai mà chính mắt tôi thấy rõ ràng ông hòa thượng nói tôi không có thấy tôi không biết con bò mà cái cô này cổ đức cứ đổ thừa ông ông hòa thượng này bắt con bò cái hai vợ chồng mới đem lên tố quan nên quan tố cáo quan làng mới mời hòa thượng lên hỏi hòa thượng có bắt con bò của người ta hay không không vậy thì hai vợ chồng này đã nói quan cho hòa thượng rồi phải không không quan vậy là hòa thượng có bắt con bò của người ta hả không có bắt người ta nói quan cho hòa thượng hả không có quan vậy là hòa thượng có bắt sao không có bắt vậy là người ta nói quan hả không có quan hòa thượng cứ nói không có quan mà cũng có bắt rồi cái người ta nói thôi ông này cái tâm lý ông có vấn đề rồi nhốt ông lại đi rồi mời người trong chùa đó đến để bảo lãnh ông về đệ tử của hòa thượng đến hỏi con hỏi thiệt thầy thầy có bắt nhốt con bò của người ta không không có con ơi vậy người ta nói quan cho thầy không có quan tại sao không có quan Hòa thượng mới trả lời Tại sao trăm ngàn người thiên hạ đây bao nhiêu người Họ không đổ thừa ai Họ đổ thừa mình Chắc chắn là đời trước mình cũng đã từng du khống cho họ Chứ đâu phải ngẫu nhiên tự nhiên họ đổ thừa mình Phải không? Vậy thì quan ức cái chỗ nào Mình tin hiểu về nhân quả thì quan ức cái chỗ nào vì vậy mà hòa thượng nói không có quan đó quý vị ơi còn trong cuộc sống này chúng ta gặp cái chuyện gì trái nghịch ai du khống mình cái nói tôi quan ức quá tôi phải làm cho ra lẽ nhưng mà có quan không đâu có quan đâu quý vị cái gì nó cũng có nhân duyên quả báo cho nên gặp ai phá hoại mình quý vị đừng xem họ là tác nhân gây phiền não cho mình mà phải xem họ giống như là một bậc ân nhân đã giúp mình tiêu trừ nghiệp chướng rồi đó quý vị nhờ quý vị quán niệm như vậy cho nên mình mới sống một đời sống an lành được còn nếu không thì sẽ hận thù không bao giờ chấm dứt được đâu ai mà làm cho mình buồn cho mình hận mình oán mình nói tại sao mà gieo rắc tay ương quặn quặn quả cho tôi nhưng cái gì nó cũng có nhân duyên quả báo không có quan ức gì đâu đừng kêu ca quý vị ơi rồi hàng ngày quý phật tử nhiếp tâm niệm phật nha mỗi khi mà gặp cảnh duyên đến với mình đó thì quý vị đừng buồn mà biết rằng mình tu cao rồi đó tu hơi cao giống như người đứng ở trên lầu cao thì gió nó lộng thì cũng vậy tu càng cao một bước càng cao thì nghiệp nó tới để nó khảo đảo mình coi cái năng lực tu hành của mình ra sao nhưng chỉ cần nhẫn nại là quý vị vượt qua và có đủ điều kiện để tiêu trừ nghiệp chướng của mình đó quý vị nghiệp mình tạo ra nhiều đời nhiều kiếp bây giờ một đời này muốn vãng sanh tức là tuyên bố tôi dọn nhà đi cho nên quan gia trái chủ nó đến nó đòi nợ mình tại vì mình sắp dọn nhà di dời nè di dời đi mà thì nó đến nó đòi nợ mình thì trả đi quý vị dai thì phải trả quý vị chỉ trả thôi chứ đừng vay thêm nợ mới nha nợ cũ trả chưa hết bây giờ vay thêm nợ mới trả không biết chừng nào mới xong món nợ này để về tây phương nha quý vị vui vẻ mà trả đi cái gì đến rồi nó cũng sẽ đi thôi hòa thượng tuyên quá thường nói một câu cái gì rồi cũng ok thôi quý vị không có cái gì mà chúng ta không vượt qua được nhẫn nại cố gắng vượt qua là quý vị sẽ nhẹ nhàng để thắng được bản thân của mình làm chủ được bản thân để vượt qua nghịch cảnh và mỗi khi vượt qua được nghịch cảnh rồi là quý vị có thêm một cái nghị lực một ý chí kiên cường cũng giống như mỗi một lần thất bại là quý vị học được một bài học kinh nghiệm ở đời vậy đó mong sao quý phật tử hiểu rõ được cái đạo lý này trong đời sống hàng ngày nhiếp tâm niệm phật và buông xả hết muôn duyên đi quý vị ai hơn thua để họ ở lại cõi ta bà ta nhất tâm niệm phật để ta thưởng hoa miền cực lạc quý vị quý vị biết vào năm 1970 ở xứ Bình Định có cái ông hai nhà ông gần chùa ông không có gia đình ông tu tại gia khoảng 70 à, tuổi rồi cái ông hai mới cúng dường đất cho chùa cái vô chùa ở luôn mà ông hai khi vô chùa rồi là buông xuống muôn duyên nghe quý vị tuy không xuất gia ở trong chùa làm công quả vọng chuông niệm phật nhưng mà ông hai giữ bổn phận mình chuyện phải quấy hơn thua buông xuống hết à không có nhiều chuyện có thị phi quý vị ơi chỉ nhiếp tâm niệm phật làm công việc của mình ngày lại qua ngày bữa hôm đó sáng cái ông hai mới hỏi thầy ơi bữa nay thầy có đi đâu không thầy trụ trì mới nói tôi đi đó, về tổ đình để bữa nay dỗ tổ cái ông hai nói thôi thầy bữa nay thầy đừng có đi dỗ tổ năm nào cũng đi dỗ tổ nhưng mà năm nay nghỉ điên lần đi để ở nhà đưa con về quê được không thầy cái hòa thượng mới nói ủa quê ông ở đâu mà ông kêu tôi đưa vậy cái ông hai mới trả lời dạ quê quê mình là ở tây phương cực lạc ở đây đâu phải quê hương của mình cái thầy mới nói ông nói sao ông nói bữa nay ông về tây phương hả nếu ông về tây phương dù tôi bận rộn cách mấy tôi cũng gác bỏ hết mọi công việc để đưa ông đi đó thầy không đi luôn thầy ở nhà ở nhà đến 9 10 giờ thầy còn thấy ông hai gánh nước bữa củi rồi nấu cơm lên cúng Phật dọn mâm cơm cho thầy nữa cái thầy quay lại nói đừng giỡn nghe ông hai tôi bữa nay tôi bỏ hết công việc tôi ở nhà để tôi đưa ông đi sao giờ này chưa đi cái ông hai nói thầy dùng cơm xong rồi con đi ông hai nói vậy thầy dùng cơm xong rồi cái ông hai mặc áo tràng đến đảnh lễ tạ ơn thầy bao nhiêu năm qua thầy cưu mang con ở trong chùa tạo cho con có được một cơ hội để tu tập ở nơi đây con có đủ hành trang hôm nay con trở lại cố hương con xin đảnh lễ tạ ơn thầy rồi xin thầy tiễn đưa cho con một đoạn đường cái hòa thượng mới lên chánh điện đứng ngàn cái chuông thỉnh lên ba tiếng chuông cái niệm nam mô tiếp dẫn đạo sư a di đà phật cái ông hai ông ngồi ngay chánh điện ông chắp tay ông niệm phật ông đi nào thầy không hay luôn chưa đầy 10 phút là ông đi rồi vì vậy thầy cũng hay luôn hồi thầy quay nhìn lại thì tay của ông ngưng lần chuỗi là thầy biết đi rồi thầy mới nói sao ông hai nè ông hay quá ông tại gia chôn sĩ mà ông biết trước ngày giờ mà ông tự tại ông giảng sanh nữa chứ rồi cái thầy mới lo tang lễ cho ông hai người ta đồn đãi cái đám tang của ông hai giống như đám tang của một vị hòa thượng vậy đó bởi vì người ta đồn đãi người ta đến người ta xem rất là đông sau khi chôn ông hai đất chùa ở sau chùa cái một tháng sau quý vị có gia đình này nè họ cũng à, chôn ông nội của họ ở sau đất chùa mà nhiều năm lắm rồi mấy chục năm rồi họ đi làm ăn xa họ mới trở về họ mới nói hòa thượng ơi cho con xây lại cái mồ mã của ông nội con cái hòa thượng mới chỉ cái mồ mã của ông nội của gia đình đó là sát bên mã của ông hai á mà mã đất không mà không có mộ bia gì hết chỉ sát bên rồi cái gia đình này mới mời thợ hồ đến rồi mới khoán cho người ta làm người ta nói làm trong vòng nửa tháng là xây mồ xong nửa tháng thì cô này nửa tháng để đến để nghiệm thu thì khi nửa tháng đến mồ mã của ông nội người ta mới xây mà mấy ông thợ hồ này xây lộn qua mã của ông hai xây lộn qua mã của ông hai rồi nó mới nói mấy ông xây màu mã của ai vậy sao tôi cấm cọc ở đây mấy ông không xây nó bữa tôi thấy chỉ rõ ràng ở cái mã này mà ai nhà đâu người ta xây lộn rồi ông hai có phước có phần không cần gì lo hết á một đời ông hai ở trong chùa một đời ông hai ở trong chùa làm công quả không con không cháu gì hết mà giờ có người xây mồ yên mã đẹp không cần nhưng mà cái phước nó vậy đó rồi gia đình này nói thôi xây lộn rồi thôi cái này là cái phước của ổng rồi nó xây lại cái mã của ông nội của gia đình đó không lẽ đập cái mã này sao rồi ờ, cúng dường cho ông hai luôn nói ông có phước lắm nha ông có phước có phần ông đâu cần gì lo xây mã ông đẹp hơn ông nổi tôi nữa thưa quý phật tử chúng ta cứ gieo trồng cái nhân đi sẽ có cái quả à mà mình không gieo nhân mà mình cầu có quả mình không chịu tu mà mình muốn về cực lạc đó là điều không thể được đâu quý vị hành trang để trở lại cố hương mong sao toàn thể quý phật tử nắm vững ba điều thôi thứ nhất tin cho thật là sâu chắc dù cho bây giờ ai có nói ngã nói nghiêng lòng ta vẫn giữ như kiền ba chân quyết tâm niệm phật a di đà cầu sanh cực lạc mà thôi rồi quý vị phải nguyện tha thiết có nghĩa là tâm tâm nguyện nguyện muốn về tây phương cực lạc không có không có tham luyến một chút gì đối với cảnh giới ta bà này quý vị nghĩ coi cõi đời này có cái gì vui giàu cũng khổ nghèo cũng khổ có tiền cũng khổ không tiền cũng khổ có con cũng khổ không con cũng khổ có sự nghiệp cũng khổ thất nghiệp cũng khổ ngày chúng ta mở mắt chào đời mãi cho đến nhắm mắt xuôi tay không có gì vui hết quý vị lớn lên chút xíu cái đi búng dây thun đi nhảy cò cò đi sân móng giò sân móng tay rồi lai rai đầu đường xó chợ rồi kết nợ quan gia rồi làm mẹ rồi làm cha rồi làm ông rồi làm bà rồi già rồi bệnh rồi chết rồi lết vô cái hòm đời người vậy đó thân phận của một kiếp người là vậy đó không ai thoát khỏi con đường này đâu quý vị ơi mảnh nhìn lại cuộc đời giống như là một giấc mộng vậy đó buông xuống đi quý vị buông hết những tham luyến chấp trước để cái tâm của mình được thanh tịnh nhiếp tâm niệm phật để có hành trang tư lương trở về nghe quý vị và người niệm phật thì không làm những điều ác người niệm phật không nói những lời xấu ác tổn hại người Người niệm Phật tâm tâm niệm niệm nhớ Phật Thì không để cho tham sân si viền não có cơ hội xen vào xúi dục mình mà lúc nào tâm của chúng ta cũng nhớ Phật niệm Phật hết mà niệm Phật giữ ba nghiệp hằng thanh tịnh như vậy thì quý vị qua lại trong cảnh giới tịnh độ cực lạc của Đức Phật từng giờ từng phút từng giây đó niệm Phật như vậy mới có đủ hành trang trở lại cố hương quý vị con kính nguyện hồng ân tam bảo từ phụ A Di Đà phóng quang tiếp dẫn cho tất cả chúng con nơi cõi ta bà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 do vô minh tâm tối che lối chứa ngăn gieo trồng chủng chủng nghiệp căn ngày nay con xin ăn năn chừa bỏ từ phụ xót thương nhiếp thọ dẫn con vào cửa ngõ tây phương xin đem công đức niệm phật cúng dường hồi hướng cầu sanh thượng phẩm ao bát đức mặt tình vui tắm đài cửu liên ngự tọa tiêu giao nguyện cho con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 lại nguyện tất cả những chúng sanh phiêu bạc nghe được Phật danh phát khởi tâm thành quy y lễ kính mười phương thiện tính đều phát lòng lành xưng niệm danh hiệu a di đà phật để được về tây phương cực lạc sống cảnh an lành a di đà phật a di đà phật trân động kính mời toàn thể quý phật tử đồng đứng dậy để hồi hướng nguyện đem